Yo, xin các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Cảnh đây Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới Có tên là Advance of Fire and Ice Một tựa game mà ta phải vẫy theo nhạc là mới win được Có nghĩa là đây là một tựa game thuộc thừa riêng Là ta phải à, chơi theo nhịp uh, của cái nhạc này Về cũng nói là game này uh, là game mới Bởi vì game này cũng đã ra mắt được 4-5 năm rồi nhưng mà mình tìm thấy mình rất thích cái trang này nên giờ mình sẽ quay video về cái trang này bây giờ bắt đầu nè và cũng nói là cái game này được làm ra bởi bảy Bit Games các bạn nên xem cái uh, studio đây có như game rất hay hình như trong game này nè ta, ta dùng hai cái hai cái vẽ tròn này đấy hình như lửa và bánh rồi chơi à hiểu rồi cái khô gì đây press play to begin đi thành à ok rồi cái thứ hai pen à là mình phải nhấn thêm nhịp để cho mấy vẽ đây nó vẫn ở trên chỉ đường ui, ui. Ô, mới mới sai một cái à. nhấn lộn à đợi xe ơi ok lộn nhịp xếp get ready ừ, gì giờ là một nhưng mà loại ít à and that's of fire and ice ok đơn giản u nó nhanh một cuộc đấy các xem chúng cho này một xíu nhưng mà chưa chơi là mình cũng lại bắt được nhịp của nó Ui. thế lực này là tự nhiên mình lại chơi chơi xong mà mình không đai một tí nào ấy what the hell em sub pro vậy dạ chứ em, em đó pro có vơ hai mình sẽ có bao nhiêu vơ nha có năm vơ gì đây số sáu à? rồi đủ rồi đây thế giới thứ hai này 29 hơi, hơi bị chiêu nha Oh sorry, okay. siêu chết, ôi mình, mình thấy nó không không bị đau một lần nào luôn em cho mình có xem trước mình gì mình mình chịu xem trước qua cái qua cái trận thôi cho mình chịu chơi mình nghe nhạc à chứ không win rồi gì ê, à, dạ. ê, ê. à hình chuyện rắn chắc coi nha perfect nữa mua ss những cái hướng dẫn này là kiểu gì chim hát não à, thứ loại ok u uh, giờ tới nhạc chính à đi vai up ok cái nhạc đai luôn, ได้ลองซื้อไหมลูกxin quá Damn. từ vô từ từ ui hình như nó bị nghiêng 45 độ nha, Ui cái này 45 độ hơi bị căng Cái này chắc là nhịp ba ba trên tư. rồi 45 độ tư tưởng góc à, tư tưởng góc vua ấy. mấy cái tí yes à. ui nhìn cái này easy rồi what the fuck updater អូហើយវាចាំអូហើយវាចាំអូខេ Yeah. yes không bị đai lần không bị đai lần thôi đừng không biết cái này được không nhỉ this game is easy uh, skill is step nó còn giống như vật 4 này. thấy cái kiểu đánh cái nhạc này sẽ thấy nó kiểu chiêu hơn ấy. dưới sáng sao truy sát skill drop tụi mày ui cái khó à cái này bị nhiều không được không siêu không sao ạ một tờ bài không à ui nhạc nhanh thế Chờ Thôi ít nó lại Tập trung vào đa vai lần không sẽ hận ví nói ui vay được rồi hình như là xong mọi cái vơ là xong mọi cái cổng này nó chỉ tới được cổng sáu này hình như đợi một cuối luôn good luck ok cái loại nhạc này nó hơi bị rock nhỉ nó hơi bị to 那个。 yêu đời niềm vui niềm vui với à, những cái thời gian những cái thời gian không có hợp lý à cho rằng mình khó nắm được cái nhịp này cay quá es một thân tôi nhào Mình sẽ toàn màu đeo này Ah, Oh. 20 minutes later. Chúng ta xong Vòng 6 vòng 4 trong cuối luôn ấy Ui nó khó Nó khó đến mức mà Mình dành bao nhiêu rồi Cầm tầm nửa tiếng là đỡ xong cái trò này cứ tầm 20 hay 25 phút ấy Ui ôi Bí nói Đấy yeah Vậy mình đã làm xong 6 cái vơ rồi Rồi giờ mình làm xong rồi Gì kìa Patis à tốc độ kêu không đây đây đây lười lắm à khi đấy thế mới quá rồi như còn vớt bảy fuck chưa vớt đấy what vớt chín luôn còn rất là nhiều bây giờ mình chưa phá đảo rồi còn thêm 5 cái nữa. sợ rồi rồi kia này chờ chiều bữa sau rồi chúng ta sẽ nghỉ mất cảm giác à cái nút đảo rồi nhạc này SS nữa à chưa bị lừa không bị lừa nha cái nhạc à? cũng thấy tình tâm đây không cay quá gì đấy nhịp này cũng dạng như phòng bông suốt không được rồi tưởng nó hay chứ tưởng nó hay ai ngờ nó lại nhịp nó lại lộn xộn giống như cái lúc nãy đó cũng được rồi yeah. chơi là chơi không ok ok Oh, you can see spin to win. uh, xây đỡ Vin ok ui cái map này nhìn đẻ cái hình tivi của mèo kìa kêu vậy rồi 二岁了，撞个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的妃儿。二岁了，撞个当朝，今天他骑墙上卸着金项链的三十二岁了，撞个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的妃儿。二岁了，撞个当。金木小福将。 đây thì chỉ giống như trong cây. đó là mình thích cái nhạc này cực luôn anh nhắc là ở đầu cuối với cái background kêu này toàn màu đen mình nói xui nhưng mà hơi bị hay thì video đến đây cũng là kết thúc rồi thì mình đã chơi hết kẹp bay cái vơ luôn ấy mình vừa chơi hết 6 cái vơ rồi tại sao một nhưng mình chơi thì một cái buồn là vơ bảy và mình nếu mà nhận xét thì mình thấy vơ bảy nhạc cực cuốn với là chơi ra cực kêu tương lai và và trong video sau chúng ta vẫn sẽ chơi cái trò này tiếp nhưng mà chúng ta sẽ chơi nốt lại hết mấy cái ờ, vơ cuối cùng như là vơ 7, 8, 9, 10, 11 vơ mấy cái vơ ở bên kia nhìn nó ảo nên mình sẽ chắc chơi hết năm cái vơ còn lại là mình mới chơi mấy cái vơ ở trên cùng bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt bye bye